các bạn à, đã quay à, trở lại với channel của mình thì hôm nay mình muốn à, chia sẻ với các bạn về vấn đề là trạm thu phí các bạn thì các trạm thu phí BOT có nhiều cái trạm trước đây thì cũng có nhiều cái trạm thu phí BOT mà nó đặt sai cái vị trí bị người dân phản đối đó các bạn thì cũng có có nhiều cái trạm thì đúng vị trí thì cái BOT là cái gì có nghĩa là các cái trạm thu phí À, với vốn đầu tư của các nhà đầu tư thì khi người ta thu phí đủ các vốn à, đầu tư của người ta à, trong đó có lợi nhuận của người ta luôn thì sẽ không có thu phí nữa thì à, đó là mục đích à, để mà kêu gọi vốn các nhà đầu tư để thực hiện các cái dự án đường xá nó nhanh hơn thay vì chờ đợi cách vốn của nhà nước đó thì các trạm BOT mình thấy nó như thế này à, nó cũng ok thôi à, nhưng mà à, người ta à, mình thấy là cái trạm BOT á, đầu tư à, với một cái số vốn rất là lớn để xây đường và xây những cái trạm gọi là những cái công nghệ à, để ờ, thu phí tự động à, cũng rất là hiện đại và số vốn rất là lớn nhưng mà mình không có thấy một cái trạm BOT nào à, có đầu tư một cái à, gọi là cái bản điện tử à, bản điện tử mà để ở chợ cái trạm à, BOT á để thông báo cho người dân biết là còn bao nhiêu tiền đó các bạn mình nên mình nghĩ là nên các nhà đầu tư á, nên làm một cái bảng điện tử ví dụ như tổng vốn là một 10.000 tỷ à, thì khi mà qua chạm trừ tiền qua chạm trừ tiền trừ tiền thì cái số 10.000 tỷ nó sẽ giảm giảm giảm giảm giảm xuống à, thì khi mà người ta đi qua đi lại người ta sẽ nhìn thấy là ờ cái số còn bao nhiêu nữa là hết là trả đủ cho cái chi phí của cái cái cái cái, cái công trình đó, đó thì nó sẽ rất là hay các bạn và người ta cũng sẽ biết được là cái ngày nào à, cái trạm BOT nó kết thúc luôn nó thu phí kết thúc các bạn chứ còn mình thấy mấy cái trạm BOT mà à, có nhiều cái trạm mà cũng không biết cái thời gian mà để kết thúc khi thu kết thúc là là, là, là, là ngày nào đó các bạn bởi vì cái lượng giao thông nó rất là lớn các bạn mà chỉ cần các bạn à, coi như là lố một tiếng thôi là các bạn đã có rất là nhiều tiền rồi chứ đừng có nói mà lố một ngày nha đó thì uh, mình nên thấy có nhiều cái bảng điện tử mình thấy là ờ, trong các bệnh viện rồi đó uh, số người chết bao nhiêu là tự nhảy tự nhảy tự nhảy các bạn hay là gì đó thì cái số tiền mình cũng làm cho nó đếm ngược luôn số tiền tổng vốn ban đầu là bao nhiêu sau đó thu qua biển mà xe trừ ra hai chục trừ ra năm chục trừ xuống trừ xuống trừ xuống trừ xuống nó sẽ nhảy nhảy nhảy nhảy xuống ở cái bảng điện tử đó làm lớn lên trên cổng của BOT khi mà xe nó đi ngang nó cũng biết ừ bây giờ còn thiếu có ờ, một tỷ thôi hoặc là còn thiếu có 10 tỷ thôi bắt đầu xe đi đi đi qua giảm giảm giảm giảm về không đó thì nó sẽ rất là minh bạch mà rất là hay và người dân cũng sẽ rất là ủng hộ mà cái chi phí đó cũng cũng bao nhiêu tiền bây giờ cộng cái chi phí đó vô cái cộng cái chi phí công trình luôn đó chứ đâu có gì đâu những cái công trình lớn hiện đại ờ, khủng khiếp mà làm được mà cái đó thì quá đơn giản đó thì người ta sẽ biết được khi nào là còn bao nhiêu tiền là xong cái công trình BOT đó và đóng cái công trình BOT đó, đó. mà mình không thấy đầu tư cái đó thì thật là đáng tiếc à, những cái chuyện như vậy á các bạn nó xích lợi nó làm cho cái cái cái người dân và các cái cơ quan thu phí nó xích lại gần nhau người ta rất là à, dễ hòa hợp với nhau các bạn thay vì các bạn không làm à, thì à, người dân người ta sẽ nghi ngờ và nó có nhiều cái phức tắc ầm ĩ nó sẽ một ngày nó cũng sẽ bị xảy ra cái mâu thuẫn giữa cái, cái người dân và các, các cơ quan thu phí đó, giống như cái trạm BOT cây lậy đó các bạn thấy không người ta cũng đấu tranh nhưng mà các bạn biết là đôi khi công chuyện làm ăn của người ta người ta phải đi nhanh người ta cũng không có quan tâm đó, không thể nào ở lâu để mà đấu tranh được đó, đó là cái tuyến đường quốc lộ mà đặt cái trạm thu phí đó là có bất hợp lý các bạn rất là bất hợp lý à, thì à, còn nếu mà thu về cái phí à, sửa chữa quốc lộ gì đó thì cũng ok nhưng mà cứ quăng cái bản điện tử lên ở à, bất kể chạm nào cũng quăng cái bản điện tử lên ngồi rồi chụp hình rồi còn quăng được mà tại sao mấy cái đó quăng lên là người ta sẽ rất là đồng tình theo mình nghĩ nó là như vậy không biết ý kiến của các bạn có như thế nào xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn